ê, ê, ê, đây oh my god nó bị lát nữa <laughs> chưa quay được cay thật giờ đi nè bán tôi không bán tôi không để nó mình để nó bớt <laughs> coi bỏ anh em như cướp nè ủa sao lần này không ủa lần này trò chơi mà chết rồi ế kẹt nữa rồi cho nó sớm vào phòng ok xin chào bạn ở trên channel mình nha mình là Jackie đây hôm nay mình sẽ quay video chơi thử Iron 5 với bạn nha đây mình đảm bảo đây video này nó sẽ ơi mình đã mình đảm bảo video này sẽ rất là chán rồi mấy bạn sẽ không có nhiều view đâu nhưng mà mình mong các bạn vẫn ủng hộ mình đó thằng kia chưa kịp ra luôn đó lại video lại à ngu à, kệ ê cái thằng cái s lên mẹ lên mẹ à, dép địch dép lào là kêu lên nè dép lào tấn công rồi sau với chút nữa tôi sẽ lấy khẩu dragon từ từ lấy khẩu súng này dưới đây cái rồi xong tôi sẽ lấy khẩu SVD đây là video thứ hai đây à, là video thứ mới của mình về chơi Ariana 11 Ê, dép là ok đánh hụt bắn hụt rồi xong Ê. à ở đâu ở đâu thế là gì à, mà từ từ tôi lấy khẩu ray gần cái mình cái này mình chỉ quay tầm 10 phút thôi nha bạn không quay lâu hơn đâu ê nhường mạng cho tôi coi thế tôi cướp một khẩu ray gần không cho mèo ông lên Hồng lên đi Ôi giời ơi, tôi thần mình thần kinh luôn quá. Cày ơi, lên ngoài em được cây à. Ui lên vào em được mà nơi Rồi mình Nó chết thiệt luôn rồi kìa ui chết chết chết chết thằng nào ấy thằng nào kìa đấy Ủa Raygun nó sao lên được Cay rồi À lên lên lên lên lên rồi tôi lên rồi tôi lên rồi rồi à. Anh em với tôi lên được rồi tôi lên được rồi Yeah khẩu Raygun đây rồi ờ biết rồi tôi sẽ cứu nhưng mà yên tâm đi tôi không cứu được đâu rồi chạy chạy chạy rồi ngủm luôn rồi mới có khẩu ray gần luôn có chó thôi tôi quyết định mặc tôi quyết định mặc skin thật của mình luôn đây là skin thật của mình nha mà skin độc quyền ai ai cướp á người đó vi phạm bản quyền nha từ tự à giờ phải lấy súng rồi nè và lúc này lấy được khẩu Rager là cái xong nó bị thằng kia chết luôn mấy cây á Tao... Lên từ mấy con đó lên, con xanh cho lại con lên con chi sạch bây giờ đi anh nó chơi ơi cứu tôi trời ơi đừng đi đời chạy đi chờ chi thang máy nó ngay đây nó lại không mở hả chạy đi chờ chi rồi tôi sẽ xuất hiện như một vị thần đây nhường mạng cho tôi mau nhưng mà à Michael Mayer kìa chích bà bắn phục rồi xong với đường người đâu đâu tôi thấy không đâu à ủa hết đạn hết đạn hết đạn ê ê ê rồi sau bốn bốn mạng bốn mạng rồi bốn mạng rồi này dép lào được kêu lên nè ui dép lào kìa <laughs> ôi ôi sáu phút rồi bạn ạ dạ. ôi búp bê chắc kỳ chắc kỳ chắc kỳ kìa chắc kỳ chắc kỳ chắc kỳ nha bạn và mấy bạn ơi mình chỉ quay tầm 10 phút thôi nha xong đó mình sẽ chơi mình chỉ có thể quay 10 phút thôi OBS đó chỉ có thể quay 10 phút thôi vậy, vậy tôi đây nè tôi đây nè tôi đi ngủ rồi đây à. ui dép lào ừ tôi tới liền mình quay tầm 10 phút thôi nha các bạn alien alien ngu rồi alien ngu rồi trời ơi ủa lên đây mẹ lên đây mẹ ờ ờ ờ ờ ờ giết được ngay giết được ngay chờ xíu chờ xíu chờ xíu lấy khẩu gì lấy khẩu nào ê hộ tôi đóng đóng cửa Slenderman coi ừ nè giờ giúp làm gì gì ai ba làm gì có ai có ai đi rồi ai đi rồi nè ở chỗ này có số điện án nè đó ai đi nè đây nè đây chỗ số điện nè ai tức tức tức tức tức thôi trời ơi số nick kìa trời ơi nhanh thật yêu tìm chết à, còn một khẩu nữa còn một khẩu nữa còn một khẩu nữa à còn con này con này go space nè đàn nó tỉnh đi ủa đây một khẩu mới rồi nó ngủ đi luôn rồi kìa đấy cái này mình từng chơi rồi nha bạn mình sẽ quay video ờ, chơi tiếp này đây là video chơi cùng bạn ơi ừ giờ hôm nay mình mới có thể đủ rảnh để mà quay video à mà khôi ơi khôi ông lên được đâu khôi ông biết tại sao tôi nói ông lên được không ông khôi ông khôi ông biết ông thiếu điều kiện nào không khôi ơi ông phải mặc cái trang phục con zombie á ông phải mặc cái trang phục con zombie mới vô đó mới vô đó được ông phải mặc cái trang phục con zombie mới lấy được khẩu roi gần trong nó có trong ủa gì ừ nhưng mà nó để xài gan Reagan ấy, phải lấy được khẩu Reagan ấy phải có trang phục con zombie ủa ông có ủa ông lấy rồi hả xin chào bạn nha bạn giờ thì mình đang quay phim luôn đây và mình thấy có lẽ sắp 10 phút rồi thì à, mình cũng sẽ <coughs> ừ thôi mình sẽ up video luôn mình sẽ nghỉ luôn đây vì giờ 10 phút rồi khi xem xong video này các bạn hãy cho mình một like một subscribe nhấn vào cái chuông để để mà nhận được thông báo sớm nhất từ kênh của mình và ủng hộ mình đạt được 100 sub nha giờ thì bye bye